để anh em biết đâu là hàng thật đâu là lừa đảo thì ờ, bầu cua thì nó chỉ có ba loại đồ duy nhất để hỗ trợ cho anh em chơi thì mình nói tới đâu thì mình sẽ test tới đó hướng dẫn cho những anh em nào mà chưa biết cái cách sử dụng cũng như là những cái mà mình cần chuẩn bị khi mà đi vô sòng thì đầu tiên đó là mình chơi bằng hộp tức là đi chơi anh em không cần phải bỏ nắp vô không cần phải bỏ đĩa vô nắp chờ kẻ chờ hai cái hộp này cũng là hai hộp chờ đi chơi anh em chỉ cần bỏ duy nhất một hộp cho thôi là anh em có thể chơi được có thể chiến thắng 100% đây là cái bộ hộp bầu cua báo rung xấu mặt một bộ đầy đủ của nó nó chỉ có một cái máy rung và một hộp đi chơi thì cứ cháo cái hộp quăng cái hộp này vô là anh em chơi được còn máy rung thì anh em đeo ở trên người nó sẽ rung xấu mặt cho anh em biết tức là cái hộp này nó sẽ có cái tờ xấu từng rung khác nhau để cho anh em phân biệt thì đây là cái công thức mình cũng ghi lại sẵn đỡ mất thời gian của anh em thì uh, ví dụ như nó rung hai cái dài thì anh em cứ đánh vô mặt con cá nó rung một cái dài thì cứ đánh mặt con gà còn ví dụ nó không rung thì anh em đánh con cua hai cái ngắn thì đánh con nai một cái ngắn thì đánh con tôm và con bầu nó sẽ rung một cái ngắn và một cái dài còn cái cục rung này thì xài pin của máy lạnh hết pin thì anh em cứ thay pin của máy lạnh vô thôi cục rung này anh em cầm bỏ trong người đứng xa tầm 7 tới 10 mét không cần ngồi sát bên hộp nha 7 tới 10 mét vẫn có thể nghe được đấy thì bây giờ mình sẽ để cái cục rung ở đây luôn cho anh em cùng nhìn theo anh em cùng đánh luôn coi cái độ chuẩn xác của nó như thế nào thì cái bộ này thì nó chuẩn xác tuyệt đối rồi 100 phần trăm đây lắp xong rồi không rung không rung đánh con cua ba con cua luôn vẫn không rung vẫn đánh cua tiếp đấy lắc bao nhiêu cái cũng được một cái dài nè một cái dài thì mình nhìn vô đây đánh con gà đấy con gà một cái dài hai cái dài hai cái dài đánh con cá có con cá không rung đánh lại con cua đấy con cua vẫn không rung đánh cua tiếp đó nói chung là cái bộ này chuẩn xác tuyệt đối 100 phần trăm anh em đánh được cả 6 mặt đó đây là cái bộ đầu tiên bầu cua báo rung 6 mặt chơi bằng hộp đi chơi chỉ cần luồn duy nhất một hộp cho là có thể đánh được đó còn cái bộ thứ hai bộ thứ hai mình sẽ giới thiệu tới anh em là cái bộ camera đánh bằng nắp bằng thau bằng thùng thì bây giờ mình không cần phải bỏ hộp nữa đĩa là đĩa chợ nè ba hộp này cũng là ba hộp chợ nè mình chỉ cần luồn duy nhất cái thùng vô là mình chơi được đây bỏ cái thùng vô là chơi được thì uh, cái bộ thùng camera này đầy đủ bộ của nó chỉ có vậy cái thùng với cái cục sạc đây là cái sạc bệ nha sạc đầy pin đánh được khoảng 4 tiếng cứ cắm chui Samsung vô đây đặt cái thùng mình lên là nó sạc không chơi nó sẽ không tốn pin chẳng hạn như anh em hôm nay bỏ vô ngày mai chơi vẫn có pin nếu như cái thùng này nó không bị nhúc nhích nó không bị dao động là nó không có pin còn cái thứ ba à, đây bộ bệ nè bệ sạc nè thùng nè kèm theo cái màn hình nữa là chơi được thì ở cái màn hình này nó sẽ có hai mẫu đây là cái mẫu uh, mô hình mình làm sẵn vô cái điện thoại Nokia của bắp còn cái mẫu thứ hai là anh em có thể cài trực tiếp vô cái điện thoại cảm ứng của anh em xài ngày luôn đây xài iPhone thì cứ mang cái iPhone lên đây mình sẽ kết nối vô cái iPhone xài Samsung thì cứ mang cái Samsung lên đây mình sẽ kết nối vô cái Samsung thì mình coi nó sẽ nổi trực tiếp lên cái màn hình của mình còn à, bây giờ mình test cho nó nhanh thì mình xài bản này luôn cho anh em coi thì lắp ai lắp cũng được cứ lắp xong là mình bấm lên mình sẽ thấy đây nào để chờ hộp chờ chỉ cần bỏ cái thùng là cho được lắp xong rồi bấm lên cua tôm nai thấy cả ba mặt cả ba con đánh chuẩn xét tuyệt đối 100 phần trăm cua tôm nai đấy lại phát nữa nè bấm lên coi nè hai con cua một con tôm hai cua một con tôm còn ở đây cái mẫu mã của cái thùng này á thì mình có thể làm được tất cả các loại mẫu đây chẳng hạn như là cái tô meca nè đây thùng giấy nè tô thùng giấy nè thông nhôm nè thùng sơn quấn băng keo nè đấy làm được tất cả các loại mẫu luôn nha chơi cái mẫu nào thì cứ gửi cho mình cái hình cái mẫu đó mình sẽ làm theo như ý của anh em lăn nè bấm lên coi là thấy hai con bầu con cua hai con bầu con cua bấm lên là thấy đứng xa cũng 5 tới 7 mét tôm cá gà tôm cá gà thì ở cái phần mà đứng xa để coi đó, thì cái màn hình này nó có thể kết nối từ 5 tới 7 mét anh em muốn xa hơn nữa thì mình sẽ kết nối vô cái bộ cao cấp cho anh em có thể coi từ Nam ra Bắc đó là dành cho những cái sòng VIP những cái sòng đánh lớn nó mất tiền hơn xíu nhưng mà chơi cái hiệu quả của nó cao hơn nó kín đáo hơn lắp xong là bấm lên là thấy hai con cá một con bầu hai cá một con bầu lúc đầu cá bầu gà đó cá bầu gà hộp chợ đĩa chợ chỉ cần bỏ cái thùng vô là chơi được nai bầu gà đó đây là cái bộ thứ hai chơi bằng thùng đi chơi thì anh em chỉ cần chuẩn bị bỏ cái thùng vô là được thì làm xong thì anh em thấy là cái thùng nó giống thật 100% nếu như anh em chưa từng chơi anh em cầm lên anh em kiểm tra bằng mắt thường thì không thể nào mà anh em biết được nói chung bây giờ mình làm tất cả những cái thùng này đều làm một lớp cầm lên nó cũng nặng như vậy nó không có bị nặng hơn và cái thứ hai là nó không có bị chồng hai lớp lại ở đây là liền hết mình chỉ mài ra mình nhét công chuyện vô rồi mình lắp lại như cũ cho nên nhìn bằng mắt thường không thể nào biết được cho nên cái vấn đề tan tích của nó thì anh em cứ yên tâm còn cái bộ thứ ba là mình chơi bằng hộp đây là cái bộ thứ ba đấy bộ thứ ba đồ chơi bầu cua chỉ có ba loại này thôi nha còn ngoài ba loại này ra thằng nào quảng cáo cái gì khác đó là lừa đảo anh em cẩn thận khi mua hàng thì uh, hiện tại thì ở trên này nó lừa đảo nói chung là bây giờ nó lừa đảo nhiều lắm anh em mua hàng thì tham khảo cho nó thật kỹ rồi mình hãy lựa chọn mình mua kiếm cho mình cái đại lý nào uy tín làm ăn lâu năm chắc cú đừng có thấy số điện thoại đẹp mà ờ, nhấp vô mà mua hàng thì rất là dễ bị lừa nha đây là cái bộ thứ ba bầu cua cảm ứng tức là mình đánh bằng thuốc hộp xé thoải mái không bao giờ có tan đĩa đĩa chờ thùng chờ hộp là nói chung bao cho anh em xé bóc luôn thì à, mình nói sơ qua cho anh em coi nghe về cái bộ này thì cái bộ này một bộ đầy đủ của nó là sẽ gồm một hộp và kèm theo hai cái máy máy này là máy rung bỏ trong túi còn cái máy này là đội ở trên nón để nó đo thuốc để nó báo về cái máy rung còn cái hộp này mình làm vô thì chẳng hạn như mình làm con tôm thì mình xé giấy ra mình nhét thuốc vô con tôm rồi mình dán lại thì cho anh em xé hộp thoải mái vẫn không thấy được thuốc cái thuốc nó chỉ nhỏ bằng cái đầu tâm thôi cho nên mình kiểm tra thoải mái thì à, cái cách chơi của nó thì cũng rất là đơn giản nhưng mà mình chơi hiệu quả nó sẽ không cao tại vì nó đánh chỉ được một mặt chẳng hạn như làm vô con tôm thì khi nào nó lên con tôm là nó sẽ rung còn năm mặt còn lại nó sẽ không rung thì cứ khi nào rung thì anh em cứ đánh con tôm đó là cái cái cách đánh của cái này thì đây là cái bộ thứ ba bầu cua cảm ứng đi chơi vẫn phải bỏ hộp vô nếu như anh em chơi lâu và anh em quen rồi thì mình sẽ bán cho anh em những cái chấm nói chung cái chấm nhỏ lắm về anh em bóp cho nó lúng vô hộp và anh em đánh được nhưng mà nói chung cũng cực kỳ khó bởi vì anh em cẩn thận khi mà mua hàng thì uh, đây là những cái bộ đồ chơi để hỗ trợ chơi cho anh em tốt nhất anh em nào cần mua hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909 704 cái gì không biết không hiểu thì anh em cứ gọi trực tiếp mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em để tránh gặp những cái thành phần lừa đảo ở trên này thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha